Chào tất cả mọi người Hiện tại tôi đứng tại khu phố biển Rạng Đông Ocean Dun tại trung tâm thành phố Phan Thiết Đây là một trong những Đây là khu đô thị đẹp nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết Ở đây là khu đô thị tập trung những người giàu nhất tại à, trung tâm thành phố Phan Thiết Và cũng rất là nhiều người từ nhiều tỉnh thành tới để sinh sống tại thành phố biển Đặc biệt là dân Sài Gòn và Hà Nội Thì đây là một căn nhà chính chủ đang à, ký gửi tôi bán tại khu phố biển này căn nhà thì có kết cấu là một trệt hai lầu có diện tích đất 140 mét vuông ngang 7 sâu 20 căn nhà thì làm theo ờ, kiến trúc tân cổ điển rất là đẹp phía trước căn nhà này thì đường nhựa lòng đường rộng 10 mét về hè thì mỗi bên 5 mét rưỡi rất là rộng Mọi người ở đây thì đi xuống biển chỉ tầm khoảng 200 mét Thì anh chị mà quan tâm về đến ngôi nhà này Thì hãy à, liên hệ với tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video